chỗ lướt mày lướt mấy lướt mấy lướt mấy lướt mày lướt mấy lướt mấy con chẳng mập năm tiền năm chẳng mập cái tiền xe mà ăn kia vậy